liệt tung hoành nguy ra lấm liệt tung hoành trừ tà sát quỷ nên danh tướng tài tự ni khắp chiều thần tư tự đi nghi sắc hoa định giảng trinh quan quy nhà danh lam cổ tích nghi một tòa mũi cao ý nơi vàng cơ lệnh triệt tí nơi vàng cơ quan tuần bây giờ chắc rằng anh linh trước là gặp xét hiện hình sau xa thu chóc tà tinh phen này rằng uy trần thế bia tay ngước lên đông tử cứu dậy muốn dân cứu đâu thời đấy bi an xem hết ta quỷ phạm nhân nhiều bể thục minh cứ do đi về long hầu khâm mi ban khâm ban sắc tướng ý chân đình giang thiên vạn cổ anh linh đi xây thành khắp biển duyên hai sông tranh nước nức lòng Thank you. tranh ngu vì qua bên sông tranh nhớ người trang sĩ tài danh tuyệt vời nước chảy yêu ghi tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh lòng đào bách chiến tung hoành là sống tranh đáp tiếng trả lời là quan đệ ngũ chính người dưới phủ ninh gian đền kỳ cục còn mang nặng nỗi oan khiến trên bát ngát đôi long châu khổ phục lốt tam đầu quần trời ngư đồng ai bình quyền bóng quy đường uy trời thủy khí đoan trang quan lớn tuần hiển khách ai đang ra tay tế độ nhân gian đường nhường. Sáng uy hùng hồ lệnh quan lấn chiến thủy mô cứu quân dân đùng đùng nổi trận phong vân thương đồng bàn dâu giúp dân trừ ta hưởng phúc hạ xa dấu ấn về nhà tứ thời ban tiết hương toàn gia an lành tiết ngọc xuống vầy sương ca bình sáu nguyện quan sát điện đình độ cho đệ tử đời đời được vinh hoa bảy nguyện cho phúc đẳng hà sa bao nhiêu hạt ách ông tống ra mới hài ngoài ta nguyện già trẻ gái cùng trai giang trung thịnh vương lộc tài hoan hân chín huyền quan sáng liêu ân độ cho đệ tử được mười phân vẹn mười quan lại độ cho tới huyền thứ mười con con cháu cháu nối đời hiền vinh danh tung hoành dũng lược cánh non bồng nước nhớ bồng lai khi vui bạn chúc bạn mai bạn loan tiệc ngọc xuống vầy xương ca ngài giao chơi thanh thị hồ tiên ba ngàn thế giới dư thiên tiếng quan đề ngũ dày khắp biển đông tây châu thôi ngài trở ra đi tới tướng bạch hổ lên châu thượng thiên thanh sắc hồi cung